Thực ra để có cảm xúc tích cực thì chúng ta đơn giản như là Đầu tiên là chúng ta sẽ tập trung vào cái điều mà chúng ta muốn Khi bạn tập trung vào cái điều bạn muốn thì à, chúng ta sẽ thấy là cái cảm xúc tích cực tự nhiên có Điều thứ hai là bạn kể những câu chuyện Cái ngôn ngữ bạn kể, câu chuyện bạn kể Nó mang những cái ngôn ngữ tích cực Và điều thứ ba là cực kỳ đơn giản đó là chúng ta hãy chuyển động cơ thể chúng ta chạy bộ và chúng ta chơi thể thao tự nhiên chúng ta sẽ có cảm xúc tích cực